thì đây là cái à, tâm sự của cô dành cho các bạn nha à, nếu mà cô có lỡ nói cái gì mà đụng chạm hay làm các bạn buồn lòng thì các bạn cũng bỏ qua cho cô nha đây là những cái tâm sự mà cô ừ, tích lũy từ mấy bao nhiêu năm nay đó thì hôm nay thì qua quá trình trải nghiệm thực tế thì hôm nay thì à, cô đứng đây cô ngồi đây là cô nói để các bạn cũng có thể hiểu à, có thể hiểu một phần nào đấy có thể một số bạn sẽ không hiểu được những cái lời cô nói đâu tại vì mình chưa trải qua bao giờ mình chưa trải nghiệm được nên là mình không chưa hiểu được á thì mình cứ đợi mình trải nghiệm qua cuộc đời này những cái vấp ngã rồi mình sẽ hiểu là cái gì nó quan trọng nhất đối với mình đúng không phụ nữ mình đa, đa số là cái gì quan trọng nhất với mình nhưng đối với cô thì con cái thì nó là quan trọng nhất và tất cả mọi thứ nó là động lực để mình làm mọi thứ để cho đến ngày hôm nay đấy và mình cảm thấy là rất happy là mình làm được điều đấy thế còn nhiều khi mình cứ chịu hoãn mãi ngày này qua tháng nọ xong rồi mình nhìn lại đôi lúc mình cũng các bạn có cảm thấy là mình cũng buồn bản thân mình không mình có mình cảm thấy sao mình hôm bữa mình không làm điều đó đi tại sao mình để đến hôm nay mình cảm thấy hối hận tự trách bản thân mình rất là nhiều đúng không mình trách bản thân mình tại sao cái việc đó mình không làm tại sao mình lại không làm cái việc đó lúc đấy mình trì hoãn quá nhiều lần như thế rồi mình xong bây giờ mình lại cảm thấy mình hối hận mình tự trách bản thân mình tuy nhiên mình có trách bản thân mình đấy nhưng lần sau nó vẫn diễn ra như thế và nó không thay đổi đúng không nào nó vẫn diễn ra vẫn có những trường hợp tiếp tục mình trì hoãn như thế sau này nó vẫn diễn ra rồi mình lại trách rồi mình lại hối hận rồi nó lại xảy ra như thế và nó cứ tiếp tục như thế bao nhiêu lâu nay rồi thì đến bây giờ mình chấm dứt nó từ bây giờ mình ngưng nó lại từ bây giờ muốn làm điều gì đấy mình cảm thấy nó tốt nó có ý nghĩa nó đúng đúng đạo đức đúng pháp luật đứng lên đi làm ngay đừng trì hoãn nữa và nó tốt cho tương lai của mình của con mình của gia đình mình thì đứng lên đi làm ngay đừng trì hoãn nữa trì hoãn quá lâu rồi bây giờ còn nửa đời người người ta nói là cuộc đời mình chỉ có 60 năm cuộc đời thôi mà bây giờ mình ví dụ mình 30 tuổi rồi có nghĩa là mình hết nửa cuộc đời rồi thì còn nửa cuộc đời nữa để mình sống mình làm cái gì được thì mình làm luôn đi vẫn nói học trò mình như thế ngay bản thân cô cũng luôn luôn nhắc nhở mình như thế mình làm được gì thì mình làm luôn đừng trì hoãn nữa Đấy, hôm nay thì cô ờ, video này cô nói khá là nhiều tâm sự với các bạn khá là nhiều mong rằng đâu đó một số bạn sẽ hiểu được những lời cô nói tại vì cái quá trình mà tương tác và ừ, đồng hành cùng các bạn thì cô cũng hiểu ít nhiều phần nào chúng ta có những cái hoàn cảnh nó khá là giống nhau khá là giống về cái quá khứ của cô rất là nhiều hiện tại bây giờ cô cũng vẫn một mình nuôi hai đứa con nhỏ nhưng bây giờ cuộc sống của cô rất là ok rất happy cũng không có gì để hối tiếc cả à, sau một ừ, quá trình dài vài năm là mình rất lây lấp mình rất là khổ sở rất là bê bết thì bây giờ thì mình ok mình cố gắng mình quyết tâm nên là bây giờ mình rất là ok rất là happy cuộc sống này thì cô cũng mong rằng đâu đó có những người nào giống như cô hiểu được những cái ý nghĩa mà cô lan tỏa cô chia sẻ rồi mình cùng đồng hành với nhau mình cùng thay đổi không có cái gì là không thể hết trừ khi các bạn muốn hay không muốn mà thôi nhé trừ khi các bạn làm không làm thế thôi làm thì nó sẽ có kết quả nó có tốt hay nó có xấu thì nó cũng sẽ có kết quả thì dù gì mình có cũng có cơ hội để mình thay đổi nếu bạn không làm thì nó sẽ không có kết quả gì hết và nó vẫn như cũ nếu bạn bằng lòng với cuộc sống hiện tại như cũ bây giờ thì mình vẫn sống như cũ còn nếu như mình muốn bứt phá mình muốn thay đổi cuộc sống mình muốn một có một cái nghề vững chắc cho cả một cuộc đời mình thì ngay bây giờ ngay lúc này đứng lên và hành động luôn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của cô à, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo cô sẽ chia sẻ tiếp nhé